Xin chào tất cả mọi người Mình đang ở nhà bạn lứt Mọi người xin nhìn xung quanh mọi người có đoán được à Bây giờ là mấy giờ rồi mọi người Nhìn giống sáng sớm không mọi người Bây giờ là 2 giờ chiều rồi đó mọi người ạ à. à, Chắc là bão số 10 Sắp vào rồi Nên bắt đầu trời à, trời âm u lại mọi người ạ à. Mình bạn lứt sẽ đi uh, xin mướp Ở nhà hàng xóm Ở trong làng này mọi người ạ à. Mọi người theo bọn mình nhé ta phải chuẩn bị đi thôi đi trên mớp có chân lớn không lứt một cái này mình giới thiệu cho mọi người à đây này có một cái đâu đâu ô đó giới thiệu với mọi người nha đây là cái đậu rồng ở, ở, ở, ở có nhiều nơi người ta gọi cái này là đậu xương rồng cái này à, chiên cũng được xào cũng được mà mình thích ăn sống không mọi người ạ ừ. người ta hay ăn sống là chấm mắm nêm á nhưng mà mình không ăn mắm nêm được mình chấm với nước mắm <laughs> không có nước mắm chấm với muối chấm với muối à. ờ, miliket ngon lắm ừ, chấm muối miliket cái này nó nó có nhiều ờ, công dụng đó nha mọi người rất là tốt cho bà bầu nè nước ăn nước à? ăn nhiều là có bầu luôn đấy <laughs> mình được vào đó cái nhỏ này nó sẽ lớn lên ờ. À ba ngày nó được ăn rồi. đây đi nó nấp chỗ này nè <laughs> người ta ăn được rồi đấy thích ăn sống hay là thích thích xào? Ăn sống thôi. Ừ, mình thích mình thích ăn sống, ăn sống nó ngon hơn. Sống nó Mình chưa mình chưa ăn xào lần nào luôn. Nhưng mà mình thấy ăn sống là ngon rồi. Rồi Cô ơi Đỏ he ra Ôi trời tí thôi Ôi chanh leo Cái nhỏ ơi Ờ, à, có cái bé nè, bé Mẹ đâu rồi em? Hả? Mẹ đâu rồi? Em đi chợ rồi cơ, à. có mướp không? Chanh xin mấy trái mướp ấy Dạ không, có đâu Không mướp Có mướp, có đồng đồng thôi đâu có cho không mà hái có quay sang nói đàng hoàng như kia <laughs> sợ lên tivi à sợ lên tivi à <laughs> sợ lên tivi à, à ờ, con mướp nè đây con mướp nè nhưng mà khô hết rồi nhà có ai trên nhà không ờ cho anh ờ, đi anh quay anh, anh đứng ở trên anh quay xuống được không dạ ủa trên đây có chim một câu nữa chim cu hay chim bồ câu chim cu và chim cu và chim bồ câu à chùa vườn đẹp quá ha chim này phá bây giờ mà sao đó phá trong cái ác Tr trồng cái gì trồng trồng đậu đồ tung à vậy cho anh mấy trái đậu rồng nha Dạ. Mà đây chứ nhà em mọc đầy ra cũng chả ăn hết được đâu ờ, anh, anh anh đi kiếm mướp để anh xào mà Rồi, Anh cảm ơn nha Dạ <laughs> ờ, rồi hái nhiều luôn đây rất dễ dụ nhiều lắm mọi người ơi rồi chúng ta nếu mà mập thì ui có mướp nè có mướp nè nhưng mà cái trái nó chút xíu à à giờ dạ, ở đây có mướp là là, là có mướp nhỏ nó chắc là có mướp to ha không biết hình bao nhiêu to em đi vòng vòng vòng tôi thấy cái trái mướp to nữa ờ ờ chanh leo nhiều vậy là chắc ờ, để bán hả dạ không để ăn ờ, ăn sao hết dạ. để chừng nào ăn kêu kêu anh vô ăn với nha dạ, <laughs> dạ. ở đây có mấy cái dây mướp mà nó khô hết rồi mọi người ạ lướt hái được một, một trái mướp rồi một mướp nhìn giống trái dưa leo đấy <laughs> có dây mướp nhưng mà lâu rồi nó già rồi nó không ờ. xài nữa trái này chưa lớn nè già hết rồi ở ờ, đây Ôi mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi Đây, anh em chúng ta sẽ chọn chỗ này để nấu mọi người được rồi, cao thế này sao mà chèo qua được lứt Nguyên canh nhỏ mới trôi Chỗ này, con chỗ này thấp nè Úi trời Đây, chúng ta sẽ chọn chỗ này để nấu ăn cho mọi người nhé Ở bên ngoài mưa mất rồi mọi người ạ Ồn quá, mình sợ mình nói á, mọi người không nghe được Bây giờ trong nấu đây à, ờ, Mình với bạn Lức Không biết ở chỗ nào ờ, có mướp hết mọi người ạ à, đi tới cái nhà cô mà lần trước đó, ờ, chúng ta đã tới đó một lần rồi à, nhưng mà ở đó cái mướp đã già hết rồi còn còn mấy trái non thôi mọi người ạ mùa mưa này thì mướp rất là dễ lên cần chúng ta ăn chúng ta phơi khô cho mướp lên xong thải cái hột như nước ờ, à, trồng cái hột xuống mưa xuống là nó lên rồi mọi người ạ mà đậu rong nữa rất là dễ lên vì trời mưa nước rơi tôn rất là ồn mình không thể nào thu tiếng ở đó được và mướp vì không biết ờ, nơi có mướp để xin nên ờ, hai đứa mình chỉ hái được ờ, vài trái mướp nhỏ mình sẽ xào chúng chung với lại đậu rồng và phần mề của con gà mà mình mang theo cái này là mình mua ở chợ chứ không phải là mình mổ gà xong mình để dành đó nha mọi người vì những con gà được nuôi thả rong ở trong buôn của mình có giá rất là cao từ 100 đến 120 nghìn 20 nghìn một ký nếu mà mình gom được đủ chỗ mày gà này chắc mình phan hết cả triệu tiền gà rồi trời mất rất là mưa to luôn à đây rộng lắm các bạn Nguyệt Nguyệt làm gì ở đây cô đúng rồi mưa quá <laughs> dạ đi nấu ăn đi nấu ăn vô đang ngồi cho đỡ lạnh nè cô hai à, cô này đi mua mì ở gần đây vì trời mưa nên cô cũng vào trong cái trò của mình à, để trú mưa à, mình bảo là mình đi quay cô lấy điện thoại ra và kêu mình ấn à, đăng ký kênh để tối về cô xem và được hai cô khen là mập mạp trắng trẻo mình rất là vui nhưng mà lát sau nghĩ lại thì sao giống như đang miêu tả con heo vậy trời trai này là một người ở trong buôn của mình nãy giờ anh đứng ờ, ở đây câu cá trời mưa nhưng mà anh vẫn ờ, đứng đây câu tối nay như bão vô không ta à, ngày tối nay bão vô nhưng mưa này chắc tối nay mưa to lắm nè ở mình nó có ảnh hưởng mấy đâu yeah. Dạ. Để một hai con nhỏ nhỏ nướng nha Ồ cá chơi nó có ngạnh nha con ảnh ui được mấy cá chơi luôn à. ui nó nó bơi nó rớt dưới chết ui mấy con mấy con này cực nặng không anh toàn thế dạ à, phải biết phải biết cách bắt như vậy nó nó không nó không chết, mấy con nhỏ này chết đâu nè đâu cho hết cá của anh sao giữ còn <laughs> cảm ơn nha ờ. được bốn cá này đủ rồi mình tính ra lại coi anh ấy câu cá nhưng mà à, chắc là lâu lắm mới giật được con cá đó thôi mình về để mình sơ chế cá rồi mình làm đó mọi người để về mình xào cái phần mướp của mình đã Ủa nước làm đẹp thế đây u đẹp lứt <laughs> này cá này có con con nào mổ ruột được rồi mổ lứt mổ cái bụng rồi đây ở ờ, đây mình chai cho nha để đó mình chai ra chờ cho nó khô nước đã anh câu được mấy cái chơi luôn lúc câu, câu được mấy cái chơi luôn có một con bự lắm xin được dọn sạch sẽ cho cho họ cho chủ trại <laughs> mỗi lần phi hành à, từ tỏi là thấy mùi thơm này đó. nước à, sắt này là vẫn hơi to rồi cắt, uh, cắt nhỏ quá là ăn không đủ nhỏ <laughs> Vội quá thường thường thì mọi người à, xào cái này mọi người hay đậy đổ nước vào rồi đậy nắp lại nhưng mà đã là đồ xào thì chúng ta không nên đậy, nắp mọi người ạ à. để vậy xào thôi xào khi nào nó chín thì thôi thế mới ngon mọi người ạ à. nếu mà đậy nắp lại giống như là mình mình hấp rồi lúc nó không có ngon rồi đâu ở đây có cá cá chê cá rô đúng rồi ừ, cá rô đồng ờ này cá chê đồng luôn nè nho thế này mà có trứng nữa nhỉ <laughs> ăn chơi sớm <laughs> ui còn sống luôn kìa ui chứ rồi một em xong à xong rồi nha rồi chuẩn bị vào bếp đấy để bên cạnh đây lúc ở cái nhà sàn nào họ cũng làm cái bếp như này hết vì là làm như thế này à, nó mới không cháy cái phần ở dưới mọi người nè đóng một cái khuôn gỗ sau đó đổ đất lên uhm. thôi mình sẽ chờ cá ở kia mọi người chờ cá kia 9 giờ sẽ ăn trước cái món này ở ngoài trời thì à, khói không <laughs> nướng cá khói không ở ngoài trời thì à, lạnh lắm mọi người mới mưa xong à ở trong đây thì ăn món này rất là ấm rất là ngon luôn mọi người mình sẽ ăn cái phần đậu đồng này thử nha nó chín rồi nó, nó mềm nó mềm không thôi mình thấy ăn sống là ngon hơn xào không ngon mà ăn sống ăn sống nhiều mùi nhiều vị hơn Hmm. Mướp luôn mọi người. Hmm. Mướp rất là ngọt luôn, mướp non. Hmm, ngon quá các bạn. Xin mời mọi người nhá. Ồ, cái chèn này. Cái chèn tự chế. Làm hai cái luôn nha. Không một cái. Đâu. Mời mọi người ăn cái đậu rồng nhá. Ăn đậu rồng mà chấm với nước mắm đây là, đây là đậu rồng sống rồi mọi người mình sẽ chấm với nước mắm nha nước mắm ở trong ờ, cái chén ờ, chanh dây <laughs> mình thuê bung sẽ ăn ngon mà ăn cười có ngon không ừ, ăn, ăn sống và ngon hơn là mình ờ, mình ừ. xào ok ngon cũng ngon rất như mỡ luôn cá à cá đông mình được ăn ngon thế cho mình một miếng với rồi rồi cho bạn một miếng nha ừ. ui đây là phần xương ừ. bạn ăn phần thịt rồi <laughs> thằng đó bạn ui nóng quá nóng quá nóng quá ngọt luôn uhm. Uhm. đậu rồng thêm nữa ăn kèm với đậu rồng luôn mọi người ạ uhm. uhm, rất là ngon luôn uhm, ngày trời mưa này mà anh em đang vậy là ngon quá à có bếp uh... ừ, bếp là ấm rồi mọi người ạ bye bye hẹn gặp lại mọi người nha hẹn à, gặp lại à, lúc suốt ngày uống rượu nha <laughs> bye bye <laughs>